Văn Tạo 123 TV xin kính chào quý anh chị em và các bạn Hôm nay mình sẽ đọc cái chương 4 về tiểu thuyết Trốn thoát mặt thắt vô hạn của tác giả Tự Giới Mời các bạn đón nghe Và bây giờ mình bắt đầu đọc Chương 4 Trở về Rất lâu sau đó La Giảng mới tỉnh lại. Từ trong hỗn loạn, cả người cứng ngắc nằm trên giường. Hoảng hốt một lát mới ngồi bật dậy, ngẩn ngơ nhìn thoáng qua xung quanh. Phát hiện bản thân đang ở trong phòng của mình. Bầu trời bên ngoài, cửa sổ sáng lờ mờ, đồng hồ điện tử trên đầu giường hiển thị con số 6 giờ 45 vẫn còn sớm la dạng ngày ngốc đột nhiên cúi đầu sờ vào bụng nơi đó chẳng có vết thương nào không có máu cũng không còn đau đớn La Dạng cảm thấy đầu óc mình thật hỗn loạn. Cậu lão đảo xuống giường, chạy đến mở cửa sổ ra. Không khí trong lành lập tức ùa vào phòng. Phá vào mặt cậu, vài ông cụ và và cụ đang tản bộ ở ngã tư đường chẳng có gì khác với bình thường. Đây không phải là mặt thất nhỏ nhoi chặt chội ấy nữa mà là nhà cậu. Mình nằm mơ sao? La dạng lẩm bẩm nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật là mơ thì quả thì quá tốt. Tuy giấc mơ khủng bố ấy khiến cả người cậu đổ đầy mồ hôi lạnh thể nghiệm cái chết thực sự la giảng gần như đã chạm đến đôi tay của tử thần nhưng may mắn đó chỉ là mơ la giảng tự an ủi bản thân cậu không kìm lòng được ôm ngực trong khoảnh khắc cậu tỉnh lại từ giấc mộng cậu thật sự nghĩ mình đã chết cảnh tượng chân thật đó la giảng có thể nhớ rõ từng chi tiết như thế cậu vừa mới trải qua la giảng rời khỏi phòng ngủ đi đến phòng khách là một người đàn ông độc thân phòng ở của la giảng không thể xem là sạch sẽ nhưng cũng may cậu vẫn còn chút khái niệm nên không biến căn phòng của mình thành bãi rác. Mấy cái bánh mì đêm qua mua vội ở tiệm bánh ngọt chắc đóng trên bàn bình nước ấm, cốc chén bát đĩa chưa rửa, tất cả mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, không hề bị di chuyển, la giảng theo thói quen tìm được chiếc di động đang sạc trên sofa xem thời gian và ngày tháng quả thật hôm nay không xuất hiện cái gọi là ngủ một giấc tỉnh dậy đã là hai ba ngày thậm chí một tuần một tháng sau có lẽ cậu căng thẳng quá rồi la dạng nhủ thầm qua rồi nó chỉ là mơ thôi quên nó đi la dạng la dạng hít sâu một hơi đi vào bếp mở tủ lạnh cậu luôn dự trữ thức ăn nên có thể làm cơm rang trứng hoặc món đơn giản khác thức dậy sớm khiến cậu đói rất nhanh cực kỳ đói tựa như hai ba ngày chưa có gì vào bụng nhưng cánh tay vừa chạm đến cửa tủ lạnh thì liền khấn lại. Trên cửa tủ lạnh lại xuất hiện một thứ không có, không biết ai đã dán một mảnh giấy lên vị trí cực kỳ dễ thấy ngang với tầm mắt la dạng. Chỉ cần đưa mắt là có thể nhìn thấy mảnh giấy có hoa văn tím ở góc phải. Mặt la dạng lập tức tái đi Đầu ngón tay run rẩy Kịch liệt Thân thể tựa như bị nguyền rủa không hề động đậy được Một lúc cậu mới thoát khỏi trạng thái đáng sợ này Cậu cắn răng buộc bản thân phải tỉnh táo lại Vương tay giật mảnh giấy kia xuống cúi đầu xem vẫn là dòng chữ xinh đẹp viết bằng bút máy. kinh gửi La Giảng Tiên Sinh, chúc mừng bạn đã vượt qua cửa ải thứ nhất. Dựa vào biểu hiện xuất sắc của bạn, chúng tôi có một phần thưởng dành cho bạn. Phần thưởng này không phải duy nhất, bởi khi cậu thoát khỏi mặt thất, chúng tôi sẽ thưởng cho bạn Đương nhiên bạn có quyền từ chối phần thưởng đó nếu như bạn không nhận. Cửa ải tiếp tục, bạn có thể sống sót hay không còn chờ bạn suy xét. Chú thích Phần thưởng ở trong ngăn kéo bàn làm việc. 10 ngày sau, xin hãy giữ trạng thái tốt nhất đi vào giấc ngủ. Chúc bạn may mắn. Yên lặng đọc hết nội dung trên mảnh giấy. La Dạng trầm mặt. Một lát sau, sau đó lật sang mặt trái ở đó không có gì cả thì ra đây không phải là mơ la dạng cười lạnh xé nát mảnh giấy rồi ném vào thùng rác cậu trở lại phòng ngủ đi đến trước bàn làm việc kéo ngăn kéo ra bên trong là vài quyển sách vài giấy báo trừ những thứ đó ra thì quả thật có một món quà như trên mảnh giấy kia một thanh đao mình cứ nghĩ là một khẩu súng la giảng cầm thanh đao trong ngăn kéo ra nói đùa hơn là một mã tấu dài chừng 20cm. Chuôi đao màu đen, lưỡi đao màu đen, không biết làm các bằng vật liệu gì, không thấy phản quang, không có phần nào bảo vệ tay, chỉ có một vỏ đao bằng da có thể buộc lên lưng. Trên vỏ đao có nút cài, nói cách khác là la dạng chỉ cần kéo khéo léo một chút là có thể nhanh chóng rút đao ra khỏi vỏ lấy tốc độ kẻ địch không ngờ tới tạo ra không công kích hạt phòng ngự tục xưng là đao đột kích chiến thuật đây cây đao này cùng cây đao mà tên hung thủ kia cầm giống nhau như đúc La dạng bỗng cảm thấy bụng đói, nhưng vương tay chạm lại không thấy vết thương. Lòng bàn tay, la dạng thấm ướt mồ hôi. Cậu ngây ngất, quan sát thanh đao này, lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Chỉ cần nhìn la dạng cũng biết chém ngọt thế nào. Dưới sự quan sát cẩn thận, la dạng phát hiện trên chui đao có rất nhiều hoa văn nhỏ, hệt như trên mảnh giấy chạm khắc đó. Hoa của địa ngục đúng là điềm xấu. La dạng chán ghét, nhai mày, cậu cho đao vào vỏ, đóng ngăn kéo lại, sau đó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cậu còn phải đi làm, cho dù xảy ra chuyện gì cho dù la dạng mệt mỏi cỡ nào, cậu vẫn phải duy trì cuộc sống hàng ngày bình thường của mình như vậy mới có thể giống một người bình thường. Sống như thường, la dạng mặt niệm trong lòng, cầm khăn rửa mặt, đứng trước gương. Nhưng ngay sau đó cậu lại nhận ra một việc trên người cậu cũng xuất hiện một thứ không nên có. Bên cạnh cổ, vị trí duy nhất, có một thứ rất giống hình xăm, hình tròn, tựa như rắn cắn đuôi. La dạng gần như đã không còn thấy sợ hãi, tuy rằng cậu không biết hình xăm này có từ lúc nào. Cũng may có tắc che khuất nên không thể thấy rõ, cũng không đau nhức nên la dạng chẳng quan tâm. Nhưng dù để tâm thì sao? La dạng hiểu rõ, mảnh giấy kia, căn phòng kia, cả tên hung thủ, thanh đao xuất hiện trong bàn làm việc và cả hình xăm trên cổ. Tất cả đang chứng minh một điều thanh đao đó xuất hiện trong bàn làm việc. La Giảng đã gặp phải một việc không thể tưởng tượng. Được lấy lấy sức người bình thường không ngăn cản nổi. Nên La Giảng mới bình tĩnh như vậy, vẫn đi làm mà không phải ở nhà khóc lóc kêu la hay chạy đến sợ cảnh sát báo án sau đó bị tống vào viện tâm thần la giảng biết sẽ chẳng ai tin những gì cậu đã trải qua ngay cả cậu còn không dám tin nữa là 10 ngày sau la giảng thu xếp xong đi thì đi ra ngoài nghĩ đến một nội dung trên mảnh giấy có hai tin tức thứ nhất trò chơi thoát khỏi mặt thắt này còn tiếp diễn. Thứ hai, có thể 10 ngày sau cậu bị kéo vào một mặt thắt khác nữa. Dù biết điểm ấy, nhưng La Giảng không hề hắn không hề khẩn trương. Cậu không thể không thừa nhận rằng bản thân không có sức phản kháng. Ở công ty bận rộn, cho đến buổi trưa, La Giảng nhận được một cú điện thoại là bạn tốt trước đây hẹn cậu ăn cơm. Ăn cơm. Cậu mà có lòng tốt mời tới ăn cơm. La Giảng không dám tin nghe giọng nói đầu bên kia của Phong Vũ Lam. Cái thằng dở, dở hơi kẹt sĩ đến mức vắt cổ chày ra nước này cả ngày nửa cái long cũng đừng mong nhổ xuống thế mà hôm nay lại được lại mời la giảng ăn cơm đúng là mặt trời mọc đằng tây ạ à. có ý kiến không có tín nhiệm tớ vại cơ à chả mấy khi tâm tình tớ tốt trong đến thì thôi đương nhiên phải đến không chém cậu nhiều một chút tớ cũng cùng họ với cậu la dạng lập tức sửa miệng thu dọn xong mọi thứ tiến về cửa chính công ty phong vũ lam ở đầu bên kia nói tiếp đúng 12 giờ gặp nhau ở chỗ cũ. Chỗ cũ ấy thật ra là một nhà hàng ở ngay gần nhà La Dạng, rất gần La Dạng xem giờ trên di động, nhận ra mình còn đủ thời gian về nhà thay quần áo. La Dạng không biết có phải bản thân phát sốt hay không, bởi vì cậu thấy nóng khác thường rõ ràng ngồi trong phòng có bật điều hòa mà toàn thân đổ toát mồ hôi dấp dính khó chịu vì thế la giả dạ nhanh chóng trở về nhà thay quần áo khi lục tìm quần áo trong tủ chẳng hiểu tại sao cậu lại mở ngăn kéo bàn làm việc ra nhìn thấy thanh mã tấu trong ngăn kéo đúng là ma sư quỷ khiến Cậu vô ý thức cầm thanh đao lên, cột vào lưng mình, vỏ đao hẳn là một cột ngang sau lưng la dạng chỉ cầm chỉ cần với tay phải ra sau là có thể rút đao ra hơn nữa áo khoác cũng đủ dài che khuất được cây đao căn bản không nhận ra có gì khác thường chuẩn bị xong xuôi la dạng lưng đeo đao xuất môn trong khi làm cậu có phần phức tạp kỳ thật cậu không hề muốn đeo đao khi ra ngoài đường nhưng sau khi về nhà đầu óc lại mơ mơ hồ hồ ra sức kêu gào hét lên bảo cậu cầm lấy vũ khí trực giác mẫn cảm của la giảng không khỏi khiến cậu đề cao cảnh giác nghĩ tới nghĩ lui vẫn mang theo mã tấu lúc đi ra khỏi cửa đột nhiên cảm thấy ván đầu hoa mắt la dạng ngẩng đầu nhìn không trung mặt trời rạng rỡ chói lóa làm cậu không thể không nheo mắt lại mọi chuyện chưa chấm dứt la giảng mơ hồ có loại cảm giác ấy tựa như đúng rồi tựa như cậu vẫn đang bị nhốt trong căn phòng chặt chội khép kín không thấy ánh mặt trời tựa như nạn nhân bị mưu sát trong mặt thất từ đầu đến cuối cùng không thể chạy trốn vẫn đau khổ dãy dụa trong thế giới tâm tối ấy như trước la dạng cúi đầu tránh ánh nắng chói mắt sau đó theo thói quen sờ sờ tiểu hình xăm trên cổ la dạng cảm thấy mình thực sự đã phát sốt nhiệt độ cơ thể vượt mức bình thường nhưng chỉ có chỗ hình xăm kia vẫn lạnh lẽo như cũ Đã hết chương 4 Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn và hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn